rút tiền về các bạn chỉ cần kéo xuống phía dưới tìm đến mục bán VNDC sau đó ở chỗ số lượng này các bạn nhập số lượng VNDC các bạn muốn bán vào đây tức là số tiền mà các bạn muốn rút vào đây ví dụ tôi chỉ rút 5 triệu thôi đó tôi rút 5 triệu nhé để lại 10 triệu duy trì tại đây làm đối tác kinh doanh rồi nhập số tiền xong các bạn chọn ngân hàng mà các bạn đang sử dụng các bạn sử dụng ngân hàng nào thì chọn vào ngân hàng đó nhé ví dụ sử dụng Agribank thì chọn vào ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đây sử dụng Sacombank tóm lại là sử dụng ngân hàng nào thì các bạn chọn vào ngân hàng đó hiện tại là tôi đang sử dụng ngân hàng Vietcombank đây tôi sẽ chọn vào Vietcombank tiếp theo các bạn điền số tài khoản vào đây do ở đây là trước đó tôi đã từng rút tiền rồi đã điền số tài khoản ngân hàng rồi cho nên là nó lưu lại ở đây các bạn chưa điền thì tiến hành điền số tài khoản ngân hàng của các bạn vào đây nhé rồi tên chủ tài khoản đó các bạn cần phải rút về tài khoản ngân hàng của các bạn nhé họ và tên phải trùng với tài khoản VNDC thì mình có thể rút tiền nhé và số lượng tối thiểu để rút là 200.000 VNDC nhé tức là tương đương với 200.000 Việt Nam đồng trường hợp mà bạn không đủ số lượng thì có thể nạp thêm vào hoặc là bán qua đối tác kinh doanh bán cho những người đang sử dụng VNDC đó hiện tại là tôi cũng đang thu mua VNDC nhé các bạn có thể liên hệ tôi nếu như các bạn không có tài khoản ngân hàng để mà rút tiền tôi sẽ chuyển thẻ cào cho các bạn rồi điền xong mọi thông tin các bạn nhấn vào bán nhé hệ thống sẽ yêu cầu các bạn xác thực mã OTP đó hệ thống sẽ gửi tin nhắn SMS chứa mã xác thực gửi về 372 121 372 121 Rồi, đã rút tiền thành công, giao dịch thành công đó các bạn nha. Quay trở lại kiểm tra. Loạn lại đây hiện tại chỉ còn 10 triệu 500 nghìn à, vừa có thêm mấy chục nghìn nữa được cộng vào cái này là do mình giới thiệu trước đó nhé bây giờ họ mới hoàn thành cái IC cho nên là tiền mới cộng vào cho mình đó như vậy là đã rút tiền thành công bây giờ đợi tiền về tài khoản ngân hàng thôi các bạn đợi một lúc thôi đợi vài giây đây vài giây sau thôi tiền đã về tài khoản ngân hàng Vietcombank đã cộng 5 triệu vào đấy nhá đó là như vậy đã rút tiền thành công rất là nhanh các bạn chỉ cần đợi trong vài giây hoặc là 1 đến 2 phút thôi là tiền về tài khoản ngân hàng